Ok để bắt đầu tạo thì bạn sẽ đang truy cập vào bất kỳ trình nào có trên máy tính của bạn nha. Dù đây mình truy cập vào trình duyệt ờ, Google Chrome chẳng hạn này. Thì trên thanh tìm kiếm của Google này, bạn sẽ tìm kiếm cho mình từ khóa là Gmail nha. Mình sẽ đọc lại này là Gmail. Sau đó các bạn nhấn OK để tìm kiếm ha. Rồi bước theo thì bạn sẽ nhấn chọn vào đường link là Gmail email miễn phí riêng tư và bảo mật cho mình nha. Ok kế tiếp thì sẽ nó một giao diện như thế này thì ở đây bạn sẽ bấm chọn vào tạo tài khoản ở góc bên phải trên cùng này hoặc là tạo tài khoản ở đây cũng được nha Ok thì lúc này sẽ một giao diện tạo tài khoản Gmail như thế này Đầu tiên nhất ở mục họ tên này thì bạn sẽ tiến hành nhập ờ, giống y hệt trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân của bạn nha dụ mình là Hoàng Văn Giang này thì mình sẽ nhập là Hoàng Văn này tên là Giang này đó sau đó mục ờ, tên người dùng thì bạn sẽ hành nhập tên đăng nhập Gmail của bạn nha tức là tên Gmail đấy ví dụ mình nhập Gmail là Hoàng Giang Share này Ok thì ở đây tên người dùng đã được sử dụng thì bạn sẽ tiến hành nhập uh, tên Gmail khác nha. Ví dụ .com này. Ok, mình có thể sử dụng được uh, tên Gmail này nha. Sau đó một uh, ờ, mật khẩu thì bạn sẽ tiến hành tạo mật khẩu đăng nhập. Bạn nhớ lưu ý nhé là phải nhớ tên người dùng và tên đăng nhập để bạn tiến hành đăng nhập vào Gmail nha. Ok, mật khẩu giúp mình nhập là abc này, 1234 a còng chẳng hạn này. Đó, mình thêm một ký tự đặc biệt để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản của mình nha. Sau đó mục uh, xác nhận đây này thì bạn sẽ này nhập lại mật khẩu đăng nhập một lần nữa nha abc 1234 a cộng rồi kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào tiếp theo cho mình này ok bước này thì ở mục ờ, số điện thoại là không bắt buộc thì bạn không cần điền cho mình cũng được nha rồi kế nữa ở mục ờ, địa chỉ mail khôi phục cũng là không bắt buộc thì cũng tương tự như mục ờ, số điện thoại tức là tùy chọn chúng ta không cần điền cũng được rồi sau đó một ngày sinh thì bạn sẽ nhập ngày sinh của bạn vào này. Dụ mình sinh ngày 14 tháng 2 chẳng hạn đó năm 2000 đi rồi kế nữa ở mục giới tính này thì bạn sẽ chọn là nữ nam không muốn trả lời hoặc tùy chỉnh nhá dù đây mình chọn là nam chẳng hạn này sau đó thì bạn sẽ nhấn vào tiếp theo cho mình ha Ok ở bước này thì chúng ta sẽ tiến hành đọc quyền riêng tư và điều khoản của Google này rồi bạn sẽ kéo xuống cho mình nhá sau đó nhấn vào tôi đồng ý ha Ok đến bước này thì là mình đã đăng ký thành công tài khoản Gmail rồi nha. Thì bạn nào có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào trong quá trình tạo tài khoản Gmail trên máy tính ấy thì bạn có thể comment bình luận xuống phía bên dưới video để mình có thể giải đáp cho bạn nha. Còn bây giờ hẹn lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Xe.